đại ca chờ lâu chưa ui chờ bây giờ chơi luôn đi đích luôn mới gì đâu mà đưa tiền nhiều đấy vâng. bằng này mà nhiều á à, thua gì còn trong người nữa bố không phải nói nói đều ờ, à, vào về coi chơi gì đấy cho mẹ hết liên năm lít đây nhỉ, ờ. hả quan trọng gì đừng đây bao nhiêu hai nhà hai nhà tôi đánh một một bài đấy nhá xong cho em đi chơi tí ờ, chơi luôn vào luôn đi tôi vào một bài thôi cho em còn bài anh đánh không có nhà không tùy cơ ẩm đi sao không ẩm đi đánh điều gì đi sao đánh ờ, đi hành động lực đi anh ơi đi ngắm đi được cho các xem này đấy nhá đi lát mua để cắm này à cắm bản lĩnh đủ bản lĩnh thì cắm bỏ này bao nhiêu chẳng được bao nhiêu em cứ đóng căng vào thua là ờ, căng đét cho em giữ em mới lại một triệu hai triệu bắt bằng cái gì căng đét nhá căng đét, căng đét côn cân nhất là còn cái nịt cân ngửa luôn ngửa ngửa em ngửa luôn à ngửa đây ngửa luôn bảy điểm đây bảy ơi đây bảy có cơ ê ừ. thế thôi mà đi người đẹp vô tiền em này đi người đẹp mới vào đã đi rồi cứ bình tĩnh sao không có ai căng căng một tí nha cái gì nó không phải từ từ mình chỉ thích căng ờ, ừ chỉ thế à căng như máy khô à, lâu lâu một tí gì mà nhanh quá vậy gì mà nhanh quá vậy <laughs> Ê, yêu, chưa ISL. yêu chưa à toàn người ISL này đây sao? Ờ, đang ờ, phát khổ vì khỏe đây thiếu gà này gà gà mình đóng gà nhá đóng rồi đấy ông chưa đóng này à? có mình mình đấy. chưa vào có gì không cân rồi ôi xài ôi xài to thế trời ơi to thế căng đét cho em căng đét cho em triệu thêm một hai ông ấy ờ thêm bốn ừ. Ừ. c bỏ bốn triệu à ừ. cân à cân mở cân mất tiền không mở sáu điểm à, triệu à, hai nước rồi hai nước buổi cả làng chạy này sợ thật phải cấp vậy dạ. Đấy chưa anh bảo rồi. 6 điểm. Biết đâu được. Cái này đánh nghiêng đây, như đây, 500. Ông này đánh nghiêng như, đầu luôn. Như, như, như kiểu ờ, tung đú ấy. Khi <laughs> nhìn thấy bài ấy nhỉ? Biết tung đú không? Đấy. Cái nịt của em rồi. Còn cái nịt, nịt cũng còn. À. Thủ gà chưa? Rồi. Ờ. Phải lên đi thua ấy, không giữ người ở đây ấy Giữ riêng mà lại nhá. Thua là chắc chắn cắm lại rồi em chỉ sợ các anh ấy không cho thôi ừ. máu đấy cả lên lên cần một triệu lên luôn ừ. à, duy đến cái lệnh 2 triệu đây theo này lên hai lên hai thôi bỏ rồi nha yeah. bằng nghe bằng nghe bằng cái xe bằng, cái bằng đi bằng luôn Ừ, rồi. rồi. Hai người đánh kiểu nó có động lực ấy nhỉ? Rồi. Ồ săn rồi chị có làm phát nhưng mà chị làm phát nhưng mà thành công thành công sao được đây đây có thiếu tiền nhưng mà sợ tiền bạc đấy đúng không có người yêu nên ông mới xin đấy à? trả sĩ sao cần hết ẩm sao được ẩm được mà Để nhà này ẩm nối không ai đối rồi tôi có thằng đánh nhưng mà ô kìa hay thế nhỉ có tay thế này luôn đúng không Tất luôn tất luôn này đây cân này lên 5 triệu thế thôi ô linh thế thôi chịu rồi <laughs> lại lại lừa lại cái gì ôi giời cái gì mà kiểu gì mình chả bắt được ván yên tâm sớm muộn thôi à để mình bắt ván yeah. Đây, bỏ năm ra vào đi mất bốn cái tẩy đấy à đấy đây đủ giờ đủ ra chưa đủ đây lên vài đi người đẹp ui là ca rô lộ hàng rồi ca rô ca rô lại rồi nước một triệu cân đúng không ừ. thêm mấy thêm hai thêm hai ừ. triệu cân tầm ba triệu á ừ. tầm ba ui trời ơi thế lại cái lệnh bẹt này <laughs> bao nhiêu nhỉ ba triệu hai triệu hai triệu hai triệu ốc con này hai này ba này bốn này năm này đấy dây lên cái lệnh năm triệu cân luôn cân luôn ấy ừ. ôi giời ôi ốc con ừ. <laughs> chơi cái gì trước mình chín nát rồi có ít đâu chín nát rồi chín nát rồi đã tuổi tôi rồi lâu này vẫn vẫn vẫn vẫn hiền đấy tuổi gì tuổi gì anh Chết anh tuổi gì mà đây làm lại nhà kia chơi chơi ẩm được thiếu ẩm có ẩm thì ẩm không ẩm thì thôi ẩm luôn chứ sao không ẩm bàn đây làm lại xuống đủ chưa đây đủ rồi đỏ đấy nhỉ có được và có mất hai gặp nhau con nước thì lại không gặp ai rồi rồi nó rồi nào tôi đi 3 triệu 3 triệu tức là lên hai đúng không bỏ ừ. nào một triệu này hai triệu này 3, 3 triệu này một hai ba bốn thế 4 triệu ừ, tỏ đây ok không em thêm 4 triệu rồi ok luôn bài nhà không vào mình vào ngay 8 điểm 8 thì làm sao Sợ rồi, rồi cái bát không thành công thì thôi ờ. không thành công thì không thành công thì thành nhân đầy mày thế đánh 4 triệu mới đuổi được cái nhà kia Ui, đấy bốn điểm đánh nhau vào cày ờ, thêm bốn điểm cày mà được Việt thay đổi thật đấy bảo rồi sẽ làm lại rồi ờ, một cái con nào chưa vào đây cầm này chưa hay là cầm chưa thế nào chưa đấy đi cầm đấy đấy chưa cũng thế mà cũng thế thôi, thế thôi. nhìn thấy không ừ. thấy được thấy ơi uh, có, có chơi ca hai nhỉ ca hai là ba điểm có vẫn chơi mà vẫn chơi đúng không bánh đi đánh đánh bánh đi em yêu ẩm rồi à ẩm rồi em yêu vào mỗi bạn có chuyện đến hai triệu này lên uh, 5 triệu rồi ờ, ờ, nhìn thấy nhau thì à? cút nhanh còn kịp mẹ nó lên chín mười bỏ rồi nha cái bỏ năm lên ba đi yeah. ôi rồi em năm lên ba anh sợ quá thế ba em không biết anh đệ của tôm đú à bao nhiêu thế ba thế ba ba anh lại thêm cho em yêu 10 đi thế thì, 3 thế thì yêu này, quá luôn 5 này, 6 này, 7 này, 8 này 9 này, 10 này Ôi giời mình Bây giờ nhỉ Em yêu rồi không có tiền á cứ đánh đi ui giời nếu không có tiền để lại người yêu lại thì anh xử lý em này đó toét nhỉ ôi giời nào vào căng vào em em không sợ như nào ông này vừa bé vừa theo không vừa tình tình đấu mà theo hết tiền ờ, đặt người ở lại được gì được luôn người giời luôn thuyên đấy ừ. nào đấy ông thấy chưa người có tiền nó khác người yêu đến lúc hết tiền nó cũng phải theo tôi thôi bắt bằng ôi giời ơi bị lừa rồi đấy đó là cái chiến thuật tâm lý hiểu chưa vừa bé Ôi vừa ngắn lật lật lật lật lật thử cái ui giời ui bảy năm chín to thế ui quy ca kịch nhá ui ui giời ơi còn thế không cần đấy anh yêu đấy anh yêu mình lo gì cắn nhau cắn nhau chơi đi cắn nhau mà để tao về ờ. tao ra ngoài này đi rồi em ngồi chơi thế, em ngồi đây chơi nhanh cứ ngồi đây chơi cứ ngồi yên đây chơi luôn Ôi dồi, phải lấy lại cái thằng đấy là hết tiền mà lấy lại những gì đã mất này phải đi với anh thì mới có tiền vào hết chưa đâu đúng không Được, được, được, đóng một triệu đi à, muốn nhà thêm 500 à ok nhưng mà vào luôn hỏi chồng như đấy sao chồng... hỏi phải ngoài Sao tôi hình như nào rồi? Đấy. Đây. Đây tiền đây, thích thì tiền đây. Ok. Ui, đánh thì ờ, nâng, ừ. nâng kèo được à Nâng kèo một triệu được à Vào luôn. Vào luôn nhá. Lên vào luôn. Đánh đi, hai triệu cân. Trong ba triệu cuốn thôi. Có 2 triệu lại lên hai sao mà mình sợ gì đâu. Ôi giời. Bao nhiêu đấy? Cái gì đâu mà hay thế nhỉ? Tôi chả vướng gì cả, tôi bỏ. Nhà này mấy điểm mà bỏ? thôi kệ, kệ, người ta người ta bỏ là bỏ từ từ ờ. bỏ thôi bỏ ngay à bỏ tưởng có điểm đâu ấy tưởng vào phải sung sáo như nào không có điểm đánh sao được hai triệu cân à hai triệu cân thôi cân Kiểu mấy cân đã chán dễ chín này chín không máu con cho thêm đâu cho thêm đầu kịch vào làm tiếc văn bài ai chưa tiếc văn bài đây may bà mình một tí tuổi gì mà đỏ mày cần thì mày sẽ thổi lên rơm 5 lít này. 9 điểm bán đấy cho em 5 triệu máy chưa thổi nào ra một triệu đây ra một triệu đấy ông làm một triệu đi đây rồi làm chưa làm rồi bỏ bao nhiêu nhỉ bỏ một, triệu thôi, một củ thôi, một củ rồi củ khoai ôi bây giờ em cứ lên bài đi anh đánh chứ củ khoai cấm sờ bài hoài làm gì nữa cấm sờ nào đây đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi là đôi giày lấy 6 triệu căng như cửa đã đuổi từ đầu luôn là 6 triệu là mấy triệu là cân 7 triệu cân à 8 triệu 7 triệu cân 8 triệu một này hai này ba này 7. 4 này đúng không 4 đúng không ừ. 5 này 6 này 7 này tám này đúng không nên là tân đúng không đúng rồi. lên đi lên một hai ba bốn năm sáu bảy tám đủ tám thêm tám Ui, cầm hết năm điểm đi chạy kia nhanh hết chưa điểm chịu bay thêm đá à? nhanh ừ, tôi thấy tiếc hai chín này tôi cáy phát không được em mấy mấy điểm hả mấy điểm có tiền đâu mà xem ba cái điểm ốc con ừ, ừ. để tiền đấy bỏ tiền lại <laughs> à? vâng, vâng, tiền làm gì ấy vơ vơ tiền em ơi anh vẫn bảy tôi sao hết nào cho người vào đây cho em mẹ à? thôi kìa ok bốn điểm anh ơi ngờ bạn đấy em có tiền tôi mất bán đi nhiều gì cũng cay chín không nhiều bốn điểm cái đường ô cái à? không bóc bóc đi chưa luôn chỉ nhiều được chưa rồi tán chưa cắt cả đuôi luôn này có xanh chín này đấy muốn làm gì làm tôi mình làm được thì đều là thì ăn thiếu gà này đừng lộ là được chưa có chưa đủ gà này lộ ra nó mất nhiều đấy một hai thiếu ẩm thiếu ẩm đây lộ ra nó mất xong đúng không ừ. mất làm sao được anh ơi ngửa đây tiền anh nhiều này thì mất em muốn nhiều hơn này <laughs> thế là không rồi giờ đã lên nhanh thế nhỉ bao nhiêu cân hả tôi một mã tiền các bạn hai triệu cân 2 triệu cân này đấy chứ không phải ngại cân cân lên 2 triệu tiếp 2 triệu lên 2 lên 2 triệu lên 3 triệu 3 triệu 3 triệu cân 5 triệu cân à 5 dạ. triệu đủ 5 lên lại nào lên là 6 triệu mấy triệu mấy, triệu là cân bây là năm à ừ, đây là ba là 6 là đi 9 triệu cân 11 triệu vào đã tính sau 3, 4, 5, 6, 7 Đến tiền hỏi đây 10, 11 rồi. Thêm 5 nữa Đếm lại nha 1, 2, 3, 4, 5 Tới bao nhiêu cân? Hết thêm 5 triệu nữa rồi à, à, nhà này thêm mấy 11 nhà mấy ba giờ đi đi vất 10 và 11 nhà này thêm 6 là thêm 5 đúng không đúng rồi là 11 mà có bỏ ông thêm với ông thêm mấy thêm 3 thêm 3 thêm 14 triệu cân đủ tiền không 6 triệu đây ta cho mình mượn 5 triệu à cho mình cho mình 1 2 3 4 5 6 bây giờ không không đánh cánh với nhau hay sao mà giờ lại ừ, bơm với nhau bơm nhau nhỉ bơm nhau thế này đánh với nhau nhỉ gì chơi kiểu trông người với nhau mười triệu đúng không ừ. đúng rồi này kia bố mấy giờ bỏ sớm đấy chịu chả có cái gì ui giời không có tiền này kia cho cho cho em mượn thêm 10 triệu đi đấy mà đòi 10 triệu gì đòi đòi là cái phải cân rồi ba triệu thì đầu là cái cân hai ba bốn 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 20 em nhé. cho thêm 10 chục nữa này đẹp. Đủ 5 triệu nhà tiền thêm 5. Tiền là anh không có 3 4 5 thêm 6 đi. 6 7. Mình 6 triệu vào đã. 9 10 đây. 3 chục. Đấy. Mày bao nhau tiền hay như như giấy vậy. Sáu. Quan trọng gì? 6 triệu nha. 6 triệu thêm 10 triệu nữa ờ, Nhiều tiền nhiều nhiều tiền nhất là gì? 1 Nhà kia thêm bao nhiêu? 3 Thêm 6 16 triệu cân 6 7 8 9 10 gái sao mà anh to thế Sĩ luôn nhưng còn gì nữa Mới khi nhà có cỗ 16 ừ, triệu cân này Cỗ to hai này lắm tôi to như kia <laughs> Mày cái gớm này, mày xem, anh xem cái bài này mà có cái gì gớm này Ăn luôn Bài này thì sợ cái gì nữa mà Anh bơm ngang em đi Nào, 17 triệu ba năm sáu bảy tám chín mười đây cho em mượn năm chục sao sợ cái bài này mười một mười ừ. hai mười ba gớm nhỉ vàng bạc nhiều nhỉ số năm chục mười hai rồi à? con này vui quá mấy là cân ông cân à vui đấy còn mình mấy triệu là cân 5 triệu cân đúng không 5 triệu cân cho ngửa đấy gì nữa ai cân không hai ba còn nhà này nữa là năm năm triệu cân này một hai ngửa ba, bốn 5 6 đéo 7, cái chuyện ngược đời thế được chỉ em hiểu không 10 10 cân 30 thêm 10 thêm 10 á 10 đủ yeah, tiền không tôi văn bài này anh bảo chú cân 10 ờ, thôi cân nhá ừ, cân rồi cơ bản là, là rộng dạ. nhà này sao nhà này đây nhà cái căn tôm vương cái gì nhưng mà bao nhiêu này bao nhiêu 2 3 10 triệu trời ơi sau văn bài thằng nào muốn lấy người yêu tao lấy thì mẹ em bọn mày được thì cho nhớ cho anh đi đi đi đi chịch cái ui chết rồi ê mẹ đòi đòi đòi chịch cho người ta dạ. ờ. bỏ tay xuống ừ. đây là bố dạ. này nhớ dạ. là cái vấn bài này chỉ có ở trong truyền thuyết thôi ra này không có vấn bài này ờ, không cân là tôi không cân đâu bảy năm chín gặp chín người gì chín người gì chín người gì thì gặp ba à? bảy sau đó cắm người yêu ở đâu hả các bạn tôi cũng chẳng thua Các ông thua tôi chẳng thua Cho mày nhà này 50 Đẹp thế Thế Trời ơi, bây giờ đếm tiền như nào? Tiền như nào chỉ có vài nhà nghỉ mà đếm thôi không nói thì các bạn cũng biết là cái đoạn video vừa rồi nó chỉ là dàn dựng thôi nhưng mà có một vài điểm cần uh, chia sẻ cùng với anh em đây thì nói thật là mình đã đưa cái bộ bài này vào này để chơi này và cái bộ bài này thì tại sao mình đưa vào mà không bị phát hiện thì bởi vì là cái bài này nó không có cái dấu mã gì cả mắt thường nhìn vào không thể phát hiện được đấy và và và, và để mà phát hiện được bằng bộ bài này như thế nào thì trong cuộc chơi mình đã sử dụng kính áp tròng đây đây đây là kính áp tròng này đấy cái này đeo sát vào mắt và sau khi đeo sát vào mắt thì bộ bài này nó sẽ hiện lên rõ từng chất từng con mình sẽ nhìn nhìn sau lưng này mình biết là con này là con gì con này là con gì và bây giờ mình sẽ đeo cái, cái kính này qua cái camera của cái điện thoại để các bạn biết là sau khi mà đeo kính áp tròng vào thì nó sẽ hiện lên như thế nào để anh em hiểu rõ hơn về kính áp tròng đây đấy sau khi mà đeo kính áp tròng vào ấy thì nó sẽ hiện lên như này mình nhìn sau lưng này mình nhìn thấy rõ này đây con này là con là mấy con hai đúng không con này là hai tép hai tép thì nó có hai cái vạch đấy hai bên này này tức là con tép thì nó sẽ có cái vạch ở bên giữa này đấy hai đầu này đấy còn con này con này là con có dấu cộng dấu cộng là chữ thập người ta gọi là 10 đúng không và nó có một cái nút chấm ở đây chữ thập này tượng trưng là con 10 này cái nút chấm ở hai đầu này thì mình xem đây là con gì nhá con cơ con 10 cơ thì nó, nó sẽ có cơ nó sẽ có dấu chấm ở đây đấy và tương tự thì đây là con quy và có hai chấm này là quy cơ đúng không con hai này nó có hai hai cái hình tam giác ở phía hai đầu này thì chắc đây là con à, con rô à đúng đây là hai rô đấy thì bây giờ tương tự đây là con con hai à, hai cơ đây là 10 rô 4 rô đấy con này con 7 là 7 không có cái dấu hiệu gì cả đây là 7 bích quy đấy đấy là cái cách nhìn mình sau khi mình đeo kính áp tròng vào mình nhìn thấy rõ nó là như vậy còn về cái việc mà cái kính áp tròng đeo vào mắt nó sẽ như thế nào thì tôi sẽ giới thiệu tí một tí về cái kính áp tròng này đây kính áp tròng nó được đựng trong cái lọ nước này và nó rất là nhỏ và đeo nó vừa trong con mắt luôn màu này này màu nó là màu của mắt cho nên là sau khi mình đeo kính áp tròng vào thì người ngoài nhìn vào không biết là mình đang đeo kính đấy cho nên đeo kính áp tròng này rất là kín cái thứ nhất là bài nó là bài giống như bài bình thường ngoài chợ người khác nhìn vào hay là người ta kiểm tra thì không biết đây là bài áp tròng cái thứ hai là khi mà mình đeo kính vào thì người ta cũng không biết là mình đang đeo kính cho nên nó, nó là, là, là, là là rất là kín và đây là cái mẫu mới nhất bây giờ loại kính mới nhất bây giờ đeo nó rất là êm cái tròng mắt bên trong này nó rất là nhỏ nó không bị cộm ở xung quanh cái tròng mắt cho nên là đeo nó mình sẽ đeo được lâu hơn và không bị cộm mắt còn mọi chi tiết thắc mắc thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại ở trên màn hình ok chào tất cả anh em